em mong đợi nhất bởi tôi sẽ đập bát đập đĩa xé quân vị anh em này đập kiểm chứng cho anh em độ xanh chín anh em này em này bát đĩa quân vị là không liên quan anh em nhá đồ này đi chơi thì đẳng cấp tinh vi bậc nhất hiện nay tôi đập bát như này xanh chín 100% anh em nhá anh em hãy là người mua hàng thông thái nhất anh em này tôi giới thiệu với anh em một thiết bị tinh vi bậc nhất hiện nay anh em nhá đồ chơi này bát đĩa quân vị xanh chín cuối clip tôi sẽ đập bát đĩa kiểm chứng độ xanh chín anh em này tứ tử đen tôi sóc ở đây cái vị thăng long rất phổ thông của thị trường việt nam anh em này từ bắc vô lam anh em này không có này hàng này cao cấp bậc nhất hiện nay chẵn không thể sai được tất đôi tiếp này video không bao cắt ghép chỉnh sửa anh em này lẻ này ba trắng anh em này không thể sai được tiếp này bán đi con vị xanh chín rồi hàng này cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay luôn lẻ này ba đen chuẩn xác em này cho anh em một cái tay cuối tôi chuyển cho anh em sang vị đóm em này khẳng định với em luôn tiếng này nhẹ anh em này không thể sai được anh em này bây giờ tôi lại đánh cho anh em một vài vị tiếng đóm anh em nhá vị của con đóm em tập trung xem clip của tôi các loại vị đều chơi được villa thăng long trắng đóm bài thuốc anh em này hàng cao cấp tôi nhập trực tiếp bên Macao, số lượng về có hạn chắn này tứ tử đen anh em này tiếp tay nữa này chắn này sốc đôi không thể sai được này nhà tôi bán hàng với tiêu chí là đổi mới một tháng và bảo hành một năm công ty thiết bị điện tử anh tú trung tâm bảo hành chính hãng 26 đường mỹ đình anh em nhà nam từ liêm hà nội phiếu hành đầy đủ cho anh em cho tất cả sản phẩm nhà tôi bán tất cả đồ có bảo bịp này máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không thì vừa rồi tôi đánh trực tiếp trên cái máy laser a86 anh em này nhỏ gọn tinh vi đúng chỉ bằng hơn một tay thôi anh em ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo hay, hay tất cả các vị trí trên người rất tinh vi không lo đánh bạc không vấn đề gì một máy nhà tôi sẽ khui hộp tôi khui hộp cho anh em Đấy, uy tín chất lượng em này A86 anh em tôi mở luôn này các thông số của máy đều đầy đủ hết đây anh em mua hàng rất là ok mẹ đây một cái dây sạc này sạc 6 sạc đánh liên tục cho tôi từ 6 đến 8 tiếng em sạc chỉ 1 đến 2 tiếng thôi mỗi máy có một cái mã số riêng để hiển thị cho anh em là anh em đến sân chơi sân khách không mà sợ bị đụng hàng hay là có dò tần số không anh em này A86 anh em nhá chỉnh dung to nhỏ tùy ý anh em này tôi sẽ để trực tiếp à, ra đây và tôi kiểm tra bát đĩa anh em này bát đĩa không liên quan anh em nhá cái hàng công nghệ cao rồi nên anh em yên tâm cuối video tôi sẽ đọc bát đập đĩa kiểm chứng cho anh em trong clip và tất cả kênh youtube của tôi đều có các loại vị rồi nhưng mà vị đóm tôi làm chưa nhiều hôm nay tôi xây dựng một clip làm vị đóm cách chơi cách sử dụng ra làm sao em biết xác định ở sân chơi của anh em chơi cái vị gì ví dụ là chơi vị đóm anh em nhá một cái bộ đóm người ta đang chơi ở nhà thì anh em một bộ đóm người ta đang chơi sân chơi mình không liên quan mình chỉ lập trình một cái vị đóm ở nhà thôi ví dụ đây là vị đóm anh em chuẩn bị sẵn ở nhà anh em nhá tôi lập trình luôn anh em này để em biết cách chơi cách dùng ra làm sao em gặp công tắc lên này em này cách thu cách dùng như nào anh em này đây là một cái thanh đó tôi lấy cái thanh đó anh em chuẩn bị ở nhà anh em nhá tôi bỏ luôn ra để anh em chơi cái hàng chơi ở đẳng cấp siêu phẩm anh em thu mặt bên màu hoặc mặt bên trắng đều được anh em này bây giờ tôi thu mặt màu cho anh em tôi bôi luôn màu này đây là cái vị đóm anh em lập trình ở nhà anh em nhá còn đến sân chơi ví dụ người ta chơi vị đóm này là anh em có thể thu quét cực kỳ tinh vi nó thu tất cả các loại màu anh nhá màu đen màu trắng tất cả các loại màu luôn Đấy, các loại vị bài thuốc thăng long chắn đóm đều rất ok cách quét vị này anh em này em bật đèn laser lên này em chiếu này chiếu vào thanh đóm này chiếu vào mặt đen anh em nhé mặt có màu chiếu hai lượt thôi rồi ok thanh đóm này đã thu quét xong và đến sân chơi chơi đúng vị đóm cùng với cái chủng loại là màu đen là ok chứ không phải là mình thu cái màu đóm này nhờ anh em hỏi tôi là anh ơi cầm cái màu đóm này của người mình thu đến xong mình cầm đến chơi à không anh em nhá anh em đi tay không bắt giặc thôi anh em chỉ cần cầm làm lập trình trước đi và đến sân chơi chơi đúng vị đóm là anh em ok hay tương tự như vị thuốc thăng long thế anh em người đang chơi vị thăng long ở sân chơi anh em lập trình bao thăng long ở nhà anh em có thể dò trước tín hiệu cho máy tiêu ngoại a 86 quét đi và anh em đến sân chơi là chơi luôn anh em nhá bật công tắc chơi luôn tôi xong luôn cho em đỡ mất thời gian anh em này thứ tử tôi xong luôn này hàng cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay một này lẻ anh em này không thể sai được ba đen anh em nhé dung to nhỏ có thể chỉnh thoải mái rất là nhỏ rất là tivi rồi hàng về không nhiều bạc chắn này hai dung này không thể sai được anh em này đi chơi cái đồ này anh em là tín đồ của bạc bịp không nên đánh xanh chín nữa thua tha vất vả anh em lẻ này không thể sai được anh em nhé tiếp này kỷ niệm em một vài tay nữa đến nhà tôi thử hàng em có thể cầm bát những con vị lên thoải mái em nhé lẻ này anh em này tiếp cho anh em hai tay cuối này sóc xong đặt xuống 2 giây đến 3 giây là máy báo này bạc bẹt cầu lẻ 50 triệu lẻ này mở này ba trắng anh em này không thể sai được anh em này tiếng cuối cho anh em anh em nhá một này hai này chẵn anh em này không thể sai được anh em này không thể sai được anh em nhá đồ chơi cao cấp tinh vi nhất đẳng cấp nhất hiện nay không chơi anh em tắt đi và bây giờ là cái tiết mục cuối cùng anh em mong đợi nhất bởi tôi sẽ đập bát đập đĩa xé quân vị anh em này đập kiểm chứng cho anh em độ xanh chín anh em này đây này bát đĩa quân vị là không liên quan anh em nhá đồ này đi chơi thì đẳng cấp tinh vi bậc nhất hiện nay từ tầm 30 này xanh chín 100% anh em nhá anh em hãy là người mua hàng thông thái nhất tránh mua hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng em gọi trực tiếp số thoại trên màn hình tất cả các thông số dữ liệu của máy hay là tất cả các sản phẩm tốt nhất nhà tôi cung cấp đồ của bà bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không sẽ có một phiếu hành cho anh em để anh em mua hàng